Thân mến chào à, tất cả các bạn đã đến với kênh youtube của mình nha Nơi mà các bạn có thể à, cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn Thì à, chủ đề ngày hôm nay mình muốn ờ, chia sẻ cho các bạn cùng biết đó là cách xử lý cái, cái, cái cây chanh các bạn Mà nó ra trái cho nó nhiều các bạn Vì ờ, có một số bạn là hỏi mình là bạn trồng chanh tại nhà mà nó tốt rất là tốt mà nó không ra trái Thì ờ, có cách nào để cho nó ra trái hay không Ở đây là những cái trái non nè các bạn thì hôm nay mình ờ, rảnh có thời gian thì ờ, nhà mình cũng trồng chanh các bạn và mình ờ, chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm ha thì ở đây là mình đang chia sẻ cho các bạn là trên là cây chanh giấy nha các bạn thì loại chanh này thì trái rất là nhiều các bạn và đặc biệt là trái rất rất là thơm thì mà muốn cho cây chanh mà nó ra trái nhiều á thì mình phải làm sao thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho, cho các bạn nè thứ nhất á, là bạn muốn cho cây chanh mà nó ra trái nghịch, nghịch mùa á, như là cây ờ, trái nhiều á như như ở đây nè các bạn à, trái quá trời luôn các bạn ha thì đầu tiên á, là bạn phải là ngưng ngưng tưới nước lại nha nha các bạn ha các bạn ngưng tưới nước lại đâu khoảng là nửa tháng á, cho nó kiểu như là nó khô hạn á thì à, sau đó rồi bạn mới vô phân và các bạn tưới nước đều luôn ví dụ như các bạn là trồng màu trên cái mô hình mà dạng như là dưới ruộng các bạn mà các bạn có thể là được để để cái đường mương á thì à, các bạn có thể là bơm cho nó ngập luôn nó ngập cho khoảng 2 ngày sau đó là các bạn tháo thì trước đó là các bạn là phải là à, là để cho nó khô hạn là khoảng nửa tháng nha nó cho nó héo lá luôn á sau đó là mình mới vô phân mình bơm nước nó ngập luôn còn nếu như mà các bạn trồng à, tại nhà thì à, các bạn là ngưng nước và các bạn cứ vô phân thôi và các bạn là tưới nước đều ngày ngày tưới hai hai hai ba lần gì đó thì ờ, bảo đảm là cây chanh của bạn nó sẽ ra trái nhiều ha với, với lại cái thứ hai nữa mà nó tốt quá các bạn các bạn nên là tỉa nhánh bớt nghĩa như nghĩa là những ờ, cái nhánh nào mà nó nó dư thừa quá thì các bạn nên tỉa nha còn như ở bên mình á, thì ờ, cái nào mà nó dư thừa quá thì mình bầu luôn các bạn mình bầu mình bán cho người dân luôn nghĩa là công hai chuyện để mình quay cho các bạn xem cái cây chanh mà mình bầu ha ở thì nhà mình bầu cũng nhiều thì mình đang bầu trên cây chanh này là cây chanh ờ, mỹ nha các bạn còn cây chanh hồi nãy mình chia sẻ cho các bạn là cây chanh ờ, không hạt cây, cây chanh giấy các bạn à, ở đây mình bầu nữa các bạn thì trong những video lần trước thì mình cũng đã uh, chia sẻ cho các bạn cùng biết á còn này là cây chanh mỹ các bạn thì chanh mỹ này á, thì uh, tháng này mình chia sẻ luôn thì chanh mỹ này trái nó ít hơn cái loại là chanh giấy nhưng mà nó được cái là nó không có hạt các bạn thì chanh này là bán là để nhập khẩu các bạn nhập khẩu ra nước ngoài các bạn thì à, cái giá chanh nó cũng ổn định ổn định hơn còn nếu như mà các bạn nào mà trồng ít á, thì các bạn nên à, trồng à, chanh ha chanh bông tím nè cũng như là chanh giấy á thì các bạn là sẽ có nguồn thu nhập nó ổn định và cao ha bạn nào muốn chơi với nước ngoài nhập khẩu thì chơi trên Mỹ còn mà bạn nào muốn chơi với, với Việt Nam và hàng nội địa ở trong trong nước thì chơi chanh giấy với chanh bông tím đây quay cho bạn xem cái bông này các bạn bông nó rất là thơm các bạn mình, ờ, mình ờ, cái lá chanh này cũng ờ, sử dụng được nữa, nữa các bạn mình thấy có nhiều bạn là hái lá chanh ấy mình chiên cái này chia xào cái này kia ăn cũng được nữa ở đây là chanh các bạn đó thì hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn là một cái kỹ thuật nhỏ để chanh nó ra trái á, thì bạn nào xem video thì hãy like cho mình ha thì để mình có động lực á, mình ra những cái video hay hay hơn nữa thì mình thấy cái lượng like mà nó trên cái video này mà nó nhiều á nhiều hơn cái ờ, cái lượng like những cái video khác thì mình sẽ tập trung vào cái chủ đề đó ví dụ như là mình thấy cái chủ đề về cái cây cà pháo của mình các bạn thì cái lượng view nó rất là ok và cái lượng like cũng nhiều nữa thì mình hay ờ, tập trung về cái mảng đó lắm còn cái mảng làm vườn thì mình cũng chia sẻ ít lại về những loại cây khác á ở đây nè chanh nè các bạn mình đã xử lý nè các bạn ở đây là cỏ mình chưa mần luôn các bạn mình mần không nổi luôn các bạn thì rảnh rảnh thì mình sẽ <laughs> mua thuốc mình xịt nó luôn hả còn ở trong gốc là mình phải mần còn ở ngoài là mình phải uh, xịt nha các bạn ha đó là điều tất nhiên rồi nếu mà các bạn xịt đó thì ờ, thuốc mà ờ, có trái thì mà nó, nó ảnh hưởng tới cây chanh các bạn cái hơi á nè ở đây bây giờ mình sẽ quay cây chanh khác cho bạn xem mà trái nhiều nè các bạn đó thấy không sống to luôn các bạn xem ha ở đây mình có một cái à, ao nước nữa nè các bạn à. ao nước ở đây là mình để mình tưới tiêu đúng không mình trồng sen canh luôn các bạn nó chanh chanh nhà mình các bạn ha Để bây giờ mình sẽ à, đi quay cái đám chanh Mỹ của mình mà nó đang ra trái nhiều cho các bạn xem nữa nè ha đám chanh khác của mình nha, nha các bạn chanh Mỹ nha các bạn ha và mình cũng đã xử lý nó ra trái rất là nhiều nè các bạn nè trên này trên Mỹ nha các bạn ha đó. Nè, trái cũng rất là nhiều ở đây là mình chưa chăm sóc kỹ nữa các bạn mình trái cũng ít á đây một trái là hai trái là ba trái nè các bạn bốn trái năm sáu trái <laughs> gần luôn nè các bạn ha đó đó. đó đó các bạn thấy không ở đây mình cũng áp dụng là trên ờ, cái ờ, cách hồi nãy mình chia sẻ cho các bạn á đó là là mình ờ, ngưng ngưng nước là khoảng nửa tháng sau đó là mình mới bơm nước đầy lại và mình mới vô phân nha các bạn ha còn những à, cái cây nào thì thìa thì bạn nên cắt tỉa đây chanh nữa nè các bạn à, đó thì trời hơi nắng đó các bạn nó nhìn nó hơi vàng nha các bạn ha để mình à, quay cây khác cho bạn xem nè thì chanh mỹ thì trái nó ít các bạn nhưng mà được cái á, là nó ít ít gai mình đi hái nó khỏe lắm còn à, chanh giấy á, mình đi hái cực gai dữ lắm nè các bạn thì chanh này là khoảng tuần nữa là mình hái được các bạn tuần nữa nó cũng có nước rồi đó mình dò ờ, dò thì nó cũng có nước rồi đó Đấy các bạn chanh mỹ nè nó ra chùm chùm chùm chùm khoảng vậy nè chùm ba ba bốn trái vậy đó. đó còn chanh kia thì nó mọc đầy cây luôn thì mình nếu mà bạn nào trồng kinh doanh á, mà đất ít á, thì các bạn nên ờ, chọn là cây ờ, chanh bông tiếp cũng như là chanh giấy nha các bạn ha còn chơi xuất khẩu nước ngoài á, thì uh, chơi uh, trên Mỹ nè rất là đã mọi người quay cho xem nè còn nhiều cây trái dữ lắm quay cho bạn ờ, tham quan nè còn đây là nhánh nhánh nhánh thừa thừa thừa thừa là mình bầu đó thấy không rõ ràng mình nói mình chia sẻ cho các bạn là đúng những những cái gì mà nó đúng nhất và nó thực tế nhất luôn các bạn có trên ờ, thông tin trên mạng thì người ta chỉ ờ, chia sẻ cho các bạn là về cái kỹ thuật này họ thôi bón phân gì phân gì phân gì nhưng mà thực chất là họ không có áp dụng thực tế được được các bạn Đây, quay cho bạn xem nè mình cũng ờ, từng tham khảo mấy kỹ sư á, các bạn nhưng mà ta mà người ta chỉ chỉ chứ mình thấy áp dụng cũng không có được hiệu quả là 100% nữa các bạn nó tầm khoảng là 70% thôi à thấy không nó do là chủ yếu là do cái kinh nghiệm của mình trồng á rồi mình đúc kết ra hồi trước mình trồng chanh cũng thất bại nhiều lắm các bạn sau này mình mới rút kinh nghiệm ra được nhiều cái thì mình mới à, như cái cây này các bạn thấy không nhìn trái không à đó thấy chưa mình đâu có nói dốc các bạn xào bạn chi đâu là ba làm theo cái cách của mình bảo đảm các bạn là chanh nó trái nó nhiều các bạn trồng nhà ví dụ như ở nhà có một cây hai cây mà nó bự quá mà nó không có trái nhiều á bạn thử áp dụng cái cách của mình đi bảo đảm luôn dạ. phân thì mình ờ, chuyên gia mình đi hai hai hai mươi mười lăm luôn các bạn tại vì ờ, mình ờ, tại vì phân đó là phân tổng tổng hợp nó đầy đủ là đạm kali này nọ lân này nọ đều hết thì khi mà mình bón á, thì nó sẽ là chuẩn mình không cần phải canh nữa vì vậy vì người ta canh sẵn cho mình rồi thì ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn vậy ha thì bạn nào xem video nhớ like cho mình một like và mình xin cảm ơn à, nhớ cho mình một lượt đăng ký nha rồi mình mến chào các bạn nha và bạn nào có câu hỏi liên quan thì cứ comment bên dưới nha thì mình sẽ trả lời nha các bạn